Maria, mẹ đứng Chúa Trời, xin nguyện cầu cho chúng con. Lạy đứng Nữ Trinh Maria, cầu cho chúng con là kẻ có tội từ phút giây này đến trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc trời ẩn ơ cùng bà bà có phúc là. ơn cầu cầu cho cho chúng chúng con con con đứng đứng đứng Maria Maria là là kẻ kẻ có tội từ phút giây này đến trong giờ lâm và Giêsu lòng bà cùng muôn phúc thành chúa trời xin nguyện cầu cho cho chúng con ngài đứng nữ trinh Maria cầu cho chúng con là kẻ có tội từ phút giây này đến trong